tất cả những ờ, đăng ký của khách đều được chúng tôi đăng ký lại để ờ, giúp cho khách có một cái lượng đăng ký nhất định Trong chương trình giới thiệu xe ngày hôm nay, ô tô Kinh Anh trân trọng giới thiệu đến khách hàng một cái mẫu xe 5 chỗ đến từ thương hiệu của Hàn Quốc. Đó là chiếc ờ, Kia Morning sản xuất năm 2018 bản SI, bản đủ. 5 chỗ số sàn 5 cấp, máy xăng 1.25, Chiếc xe này được ô tô Kiên Anh mua của một uh, gia đình ở Rạch Giá, Kiên Giang, đăng ký uh, tư nhân chính chủ. Chiếc xe này uh, sản xuất năm 2018, bản đủ, cho nên là máy còn chưa bung. Hiện nay thì uh, mẫu xe này đang được ô tô Kiên Anh bán với giá là 275 triệu đồng. Có hỗ trợ ngân hàng uh, 60%. Giá trên đã bao gồm phí rút hồ sơ cũng như là vận chuyển cho khách hàng trên toàn quốc.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 à, cho nên là Kia Morning có một cái ngoại hình nhỏ nhắn theo một cái à, phong cách năng động thể thao sắc nét trẻ trung và cho một cái cảm giác thời trang nhất định toàn bộ à, thân xe được à, sơn màu trắng nhìn khá là trẻ trung và thời trang bốn bánh xe đều được trang bị mâm đúc zin theo xe sơn vẫn là sơn zin Kia Morning là một trong các cái mẫu xe ô tô có cái mức độ phổ biến lớn nhất ở Việt Nam hiện nay với cái thiết kế mới theo phong cách của châu Âu các cái à, chi tiết thiết kế được à, trau chuốt hơn. Gương à, chiếu hậu chỉnh điện tích hợp đèn sinh nhan tạo nên một cái nhìn thời trang cũng giúp việc quan sát điều khiển xe trở nên thuận tiện hơn. Toàn bộ 4 bánh xe đều được trang bị mâm đúc. tại đây là bánh trước ở bên phụ, mâm đúc 15 inch với cái thiết kế cách điệu nhìn khá là bắt mắt. Bốn vỏ xe cũng là vỏ mới. Toàn bộ hộc dè cũng như là hệ thống cua lốp thì quý vị có thể thấy còn như mới quay à, cận cảnh và chi tiết à, cho quý vị thấy rõ quý vị à, có thể thấy thì mâm đúc 15 inch với cái thiết kế cách điệu nhìn khá là bắt mắt bốn vỏ xe cũng là vỏ mới cánh cửa trước ở bên phụ đây phần tắp bi của nó các cái tấm nhựa cực kỳ đẹp hệ thống keo chỉ cũng như là gioăng cao su vẫn là zin theo xe còn đầy đủ không hề thiếu một phân đoạn nào vẫn còn rất là rõ các cái dấu bấm chì của hãng sản xuất ở trên cánh cửa của chiếc xe Chiếc xe này mới sản xuất năm 2018 mà. Quay cận cảnh và chi tiết ờ, cho quý vị thấy rõ. Các cái nút bấm cũng như là tay nắm mở cửa, tất cả vẫn còn ờ, hoạt động rất là tốt, chưa có cái dấu hiệu gì là mài mòn cả. Các cái ờ, tấm nhựa của tapi cánh cửa vẫn còn như mới, nách của cánh cửa, hệ thống bản lề. Vẫn còn cái dấu niêm phong của hãng sản xuất ở trên các con ốc của cánh cửa. Ô tô Kinh Anh cam kết là xe không hề có cấn đụng hay là ngập nước. Đây là dòng xe gia đình, bản SI, bản đủ. Cột cũng như là khung cửa của chiếc xe như quý vị thấy không hề có cái dấu hiệu gì là cong vênh hay là móp méo cả. Ô tô Kinh Anh cam kết là xe không hề có cấn đụng hay là ngập nước. Các cái tấm nhựa của bảng tắp lô vẫn còn rất là sáng. Xe cũng đã được trang bị một cái à, màn hình cảm ứng DVD 7 inch có đầy đủ các cái tính năng như là nghe nhạc, xem phim giúp cho chúng ta có những à, phút giây thư giãn khi di chuyển trên xe. Hệ thống à, điều hòa hai chiều tự động làm lạnh, làm lạnh rất là nhanh, sâu, giúp cho cái khoang nội thất lạnh rất là nhanh chóng. Toàn bộ các cái nút bấm, nút điều khiển còn như mới, điều khiển một cách rất là dễ dàng, thuận tiện chỉ với giá là 275 triệu đồng có hỗ trợ ngân hàng 60% một cái giá cực kỳ hợp lý cho một uh, chiếc xe 5 chỗ đến từ thương hiệu của Hàn Quốc sản xuất năm 2018 đây DVD cũng uh, đã được uh, tích hợp cái uh, bản đồ Việt Map giúp cho chúng ta dễ dàng tìm đường khi mà đi vào những nơi mà chúng ta chưa quen biết Ngoài ra thì à, cũng đã tích hợp một cái à, vị trí để à, cắm USB nghe nhạc rất là thuận tiện vị trí lấy nguồn hộp số sàn 5 cấp ra vào số cực kỳ là nhẹ nhàng êm mượt không có hiện tượng gì là sóc số cả thắng tay chưa có dấu hiệu gì là mài mòn cả chìa khóa có tích hợp điều khiển từ xa chỉ với giá là 275 triệu đồng có hỗ trợ ngân hàng 60% một cái giá cực kỳ hợp lý cho một à, chiếc xe 5 chỗ đến từ thương hiệu của Hàn Quốc sản xuất năm 2018 bản đủ còn trần trừ gì nữa quý khách không à, liên hệ với chúng tôi để sở hữu chiếc xe này đây là cánh cửa sau ở bên phụ đây chắc cũng à, không cần phải à, giới thiệu quá nhiều chiếc xe này à, mới sản xuất năm 2018 cho nên là về chất lượng à, của xe thì à, quý khách yên tâm tất cả vẫn còn như mới chỉ với giá là 275 triệu đồng có hỗ trợ ngân hàng 60% một cái giá cực kỳ hợp lý cho một uh, chiếc xe 5 chỗ đến từ thương hiệu của Hàn Quốc sản xuất năm 2018 bản đủ còn chần chừ gì nữa quý khách không uh, liên hệ với chúng tôi để sở hữu chiếc xe này qua hai số điện thoại 0983 457763 hoặc là 085 88 44999 để ưu tiên được cái giá tốt nhất nhé hoặc là quý vị có thể đến uh, Địa chỉ cửa hàng của ô tô Grand khu vực miền Tây C1 lô 11 Phạm Hùng, khu lấn biển Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang để à, chúng ta trải nghiệm thực tế chiếc xe này. Dòng xe này à, được trang bị à, ghế da khá là sang trọng. Không gian hàng ghế ở phía sau cũng được mở rộng nhiều hơn và có thể gập lại linh hoạt theo tỷ lệ 64 giúp tăng thêm cái không gian cho cái khoang hành lý. Cùng đèn hậu, quý vị có thể thấy là nổi bật với cái nền màu đỏ vẫn là zin theo xe chưa hề có cái dấu hiệu gì là hoen ố hay là nứt vỡ cả cũng đèn phụ dạng tròn viền đỏ đầy nơi bật với ờ, cái hệ thống ờ, ống xả kép càng tạo thêm cái điểm nhấn cho phần đuôi xe phần cốp xe phải nói là cũng khá là rộng rãi khi ờ, chúng ta có thể gặp cái hàng ghế ở phía sau thì cái khoang hành hành lý này rất là rộng để được rất là nhiều đồ toàn bộ các cái chi tiết ở phần cốp xe quý vị có thể thấy các cái tấm nhựa của nó còn như mới khoang hành lý rất là rộng bánh dự phòng cũng như là các cái à, chi tiết à, theo xe vẫn còn đầy đủ. Các cái à, chi tiết ở phần sắt xi, phần dàn đồng của cốp xe, quay cận cảnh và chi tiết cho quý vị thấy còn khá là đẹp. Đấy, cụm đèn hậu ở bên trái đuôi xe dạng đèn led rất là nổi bật keo chỉ cũng như là hệ thống à, gioăng cao su của phần à, nắp cốp xe vẫn là đầy đủ và zin dàn đồng dàn sắt xi của nắp cốp quay cận cảnh và chi tiết cho quý vị thấy chiếc xe có như thế nào chúng tôi mô tả đúng như vậy giúp cho khách hàng ở xa có thể à, có cái nhìn tổng quan về chiếc xe mình cần mua chúng ta cùng nhìn lại cái phần đuôi xe phần kính của đuôi xe vẫn là kính zin đấy vẫn còn à, đầy đủ các cái à, tem ghi các cái à, thông số tiêu thụ nhiên liệu của hãng trên kính của cốp xe chúng ta thấy thì chiếc xe này chỉ tiêu thụ khoảng 5 cho đến 6,75 lít trên 100 km chính vì vậy mà dòng xe này được sử dụng khá là nhiều phổ biến ở Việt Nam cùng cánh cửa trước ở bên tài phần tắp bi cũng như là các cái nút điều khiển cửa kính vẫn còn như mới không có cái dấu hiệu gì là mài mòn hay là bong chóc cả cửa đóng mở rất là dễ dễ dàng nhẹ nhàng phần keo trì cũng như là hệ thống à, gioăng cao su vẫn là zin theo xe các cái à, tấm nhựa của phần à, táp bì còn rất là sần rất là sáng không hề có cái dấu hiệu gì là mài mòn hay là bong chóc cả quay cận cảnh và chi tiết cho quý vị thấy cũng rất là đẹp cột cũng như là khung cửa rất là phẳng phiu không hề có cái dấu hiệu gì là cong vênh hay là móp méo cả chốt khóa vẫn còn như mới đấy các cái tem thông số ở trên cánh cửa rất là rõ ràng sắc nét bật lên xuống cũng như là các cái hệ thống à, điều khiển chân à, ga chân thắng chưa có cái dấu hiệu gì là mai mòn nhiều vô lăng được thiết kế à, theo dạng mặt cười có tích hợp các cái nút điều khiển âm thanh rất là dễ dàng cho quý vị khi mà chúng ta vận hành chiếc xe này tất bận tất cả các cái à, đèn tín hiệu trên à, bảng đồng hồ vẫn còn hoạt động rất là hiệu quả đầy đủ với cái kiểu thiết kế bảng hồ rất là hiện đại trẻ trung dễ quan sát cô lăng thì à, đương nhiên rồi có trang bị hỗ trợ trợ lực lái cho nên là đánh lái khá là nhẹ nhàng cho nên là chiếc xe này cũng có thể phù hợp với các chị em phụ nữ chúng ta điều khiển một cách rất là dễ dàng thuận tiện cánh cửa sau ở bên tài đây đây quay cận cảnh và chi tiết à, cho quý vị thấy rõ Phần tắp bi của cánh cửa cực kỳ đẹp như là mới ở à, Trong hãng mới à, đưa ra Không một vết chảy xước cũng như là bong chóc ở trên tắp bi của cánh cửa Đây là dòng xe đến từ thương hiệu của Hàn Quốc Sản xuất năm 2018 cho nên là về chất lượng xe thì quý vị yên tâm bánh sau ở bên tài với à, dạng mâm đúc cách điệu vẫn là zin theo xe chỉ với giá là 275 triệu đồng có hỗ trợ ngân hàng 60% một cái giá cực kỳ hợp lý cho một uh, chiếc xe 5 chỗ đến từ thương hiệu của Hàn Quốc sản xuất năm 2018 đấy đây là bánh trước ở bên tài chắc không à, không cần phải giới thiệu quá nhiều nữa rồi toàn bộ bốn 4 bánh xe đều trang bị mâm đúc 15 inch vẫn là zin theo xe vỏ xe thì cũng còn khá là mới Chúng ta cùng à, tìm hiểu phần máy của chiếc xe này nhé. Kia Morning bản SI sản xuất năm 2018 trang bị một cái à, động cơ xăng 1.25 lít 4 xi lanh DOHC cho cái à, công suất cực đại 86 mã lực. Phần máy của dòng xe này thì được đánh giá là rất là lành, không hay có cái hiện tượng hỏng vặt. Đặc biệt đây là dòng xe được phổ biến rất là nhiều ở thị trường Việt Nam cho nên là toàn bộ phụ tùng cũng như là các cái thiết bị thay thế rất là dễ dàng tìm kiếm ở bất cứ đâu. Chi phí bảo dưỡng cũng như là thay thế phụ tùng cho dòng xe này thì cực kỳ rẻ. Đây là chiếc xe sản xuất năm 2018 cho nên là toàn bộ phần máy vẫn còn zin, chưa hề bung. Ô tô Kinh Anh cam kết là chiếc xe này không hề có cấn đụng hay là ngập nước. Quay chi tiết và cận cảnh cho quý vị thấy cái phần máy của chiếc xe cực kỳ là sạch sẽ và khô ráo. Máy vẫn là còn zin như mới, vẫn còn đầy đủ các cái tem nhãn ở trên à, phần máy của chiếc xe. Thế thì à, với giá là 275 triệu đồng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 Hoặc là quý vị có thể đến địa chỉ của ô tô Kiên Anh C1 Lô 11 Phạm Hùng, khu lẫn biển thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang để chúng ta trải nghiệm thực tế chiếc xe này. Quay chi tiết và cận cảnh à, cho quý vị thấy cái phần máy của chiếc xe. Cực kỳ là sạch sẽ và khô ráo. Máy vẫn là còn zin, như mới. Sau đây à, thì à, chúng ta cùng tìm hiểu phần gầm của chiếc xe này xem như thế nào nhé. Đấy, quý vị có thể thấy gầm xe rất là sáng. Đây là chiếc xe sản xuất năm 2018 mà, mới mới chạy được có hơn 2 năm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 Vị trí à, các cái vị trí ngồi trong khoang nội thất à, rất là rộng rãi, thoải mái. Khoang nội thất với à, không gian rộng rãi, sang trọng hơn với nội thất da và cũng được trang bị nhiều cái tiện nghi công nghệ. Không gian hàng ghế sau cũng được mở rộng nhiều hơn. Vô lăng có tích hợp điều khiển âm thanh, hệ thống giải trí, có trang bị hệ thống trợ lực cho nên là đánh lái cũng khá là nhẹ nhàng. Hệ thống giải trí thì cũng được trang bị một cái màn hình DVD cảm ứng kết nối USB, Bluetooth 4 loa và cũng có tích hợp một cái hệ thống à, dẫn đường GPS, hệ thống à, điều hòa tự động hai chiều. Nội thất à, được thiết kế khá là hiện đại với những trang bị tính năng tiện ích đáp ứng cái nhu cầu sử dụng. Khả năng vận hành khá là linh hoạt. Chính vì vậy mà Kia Morning có thể đi qua những con phố nhỏ hẹp, đông đúc một cách rất là thoải mái. Khi qua những khúc cua thì vô, vô lăng có trang bị cái hệ thống trợ lực cho nên là đánh lái khá là nhẹ nhàng.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 Mẫu xe này cũng đang để tại cửa hàng của ô tô Quyên Anh khu vực miền Tây, địa chỉ C1 Lô 11 Phạm Hùng, khu lấn biển Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Thế thì à, vừa rồi quý khách đã xem chi tiết của chiếc xe Kia Morning bản SI 5 chỗ số sàn máy xăng sản xuất năm 2018. Hy vọng à, qua cái à, clip này thì quý khách có một cái nhìn tổng quan về chiếc xe mình cần mua. Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi clip và đừng quên đăng ký hoàn toàn miễn phí kênh bán hàng của chúng tôi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.